Giới thiệu 7 cốc mới Vị chăm thanh mát, ít calo, bổ sung chất xơ Bảy úp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, thỏa sức ăn ngon